Wow. 哦喂哼 Uh? Mm-hmm. Roar! Ah! nhầm nhầm nhầm nhầm Hmm. Ừ. Ừ. Ừ. 응? 응? 응? 응?

Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. All right.